khi bị đau, hoạt động của bạn ngưng lại Dùng Efferangan 500 chứa paracetamol Vì ở dạng suối bọt nên thuốc giảm đau nhanh Giúp bạn trở lại hoạt động bình thường Efferangan 500 giảm đau nhanh Không dùng Efferangan 500 cho người mẫn cảm với paracetamol và suy gan suy thận Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng